Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì sau một thời gian mình ngưng nhận định cho tất cả anh em Thì hôm nay mình đã quay trở lại để nhận định cho tất cả anh em những cái giải còn lại nha Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giải La Liga Đó là trận của Villarreal và Getafe diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 28 tháng 2 Thì hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga thì Villarreal đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 2, 31 điểm sau 22 vòng đấu còn trong khi đó Getafe đang đứng vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng và có 22 điểm sau 22 vòng đấu. Thì thành tính gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy bên phía Villarreal trong 4 trận gần nhất của Villarreal đã để thua 4 trận trước ờ, Mallorca và Barcelona. Với anh chơi, thua anh chơi với cái tỷ số là 3-1. Thì Còn bên phía Getafe, thằng Getafe trận gần nhất kia Getafe đã thắng um, Valencia với tỷ số là 1-0. Còn trước đó thì Getafe đang có phong độ rất là tốt nha nè. Thì anh em thấy uh, Getafe có hai trận cầm hòa trên uh, sân khách và sân nhà của mình. Còn cái thành trong cái lịch sử đối đầu của Villarreal và Getafe thì anh em cũng thấy những cái bàn thắng tuần luôn nghiêng về phía Villarreal với cái tỷ số là cách biệt tầm một trái đâu lên nha anh em. Còn thành tích chơi trên sân nhà của Villarreal thì anh em cũng thấy trong 6 trận gần nhất thì Villarreal đã thắng với 3 trận và để thua 3 trận trong 6 trận gần nhất. Còn đây là cái đội hình dự kiến của Villarreal. Villarreal chơi với sơ đồ 433 nha nè. Còn bên phía Getafe chơi với sơ đồ 442. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra Đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Villarreal chấp với 0,75 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này mình khuyên tất cả anh em không nên vào tài xỉu mà anh em chỉ lên vào cái cửa trên là Villarreal chấp 0,75 thì tại sao mình khuyên tất cả anh em vào cái mã kèo Villarreal chấp 0,75 thì mình sẽ vào coi lịch sử cái trận gần nhất của Villarreal và Getafe cho tất cả anh em xem. Đây là cái trận đấu gần nhất của Getafe và Villarreal thì trận này Villarreal làm khách trên sân của Getafe thì trận này kết quả là không đều nha anh em. Và Villarreal vẫn chấp với cái mã kèo là sân khách mà chấp với cái mã kèo là 0,75 còn khi trận này là Villarreal đang đá trên sân nhà của mình và chấp với mã kèo 0,75 thì anh em có thể vào cái mã kèo trên được nha. Còn góc góc thì cái trận vừa rồi à, anh em cũng thấy là góc chỉ có 5 quả và nghiêng về bên phía Villarreal 4 quả bên bên phía ờ, Getafe chỉ có một quả góc thôi thì cái trận này kè tỷ lệ kèo góc thì mình cho tất cả anh em xem kèo góc là Villarreal đang chấp 2.5 và tài xỉu chính thì anh em có thể vào cái mã kèo Villarreal chấp góc được nha thì anh em vào cái mã kèo Villarreal chấp 2.5 góc full trận nha thì anh em cứ vào cái mã kèo ờ, góc trên cho mình thì đó là cái nhận định của mình anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt like để mình có động lực làm những video sau cho tất cả anh em xem còn anh em nào mà muốn vào nhóm chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ qua cái zalo của mình để màn hình là 0937 072 613 thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và đưa tất cả anh em vào nhóm của mình chơi. Và anh em nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký kênh, đây là kênh mới của mình thì anh em cứ để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt like. Anh em cũng có thể nhắn tin trực tiếp qua Telegram của mình là A còng kèo bóng hai lúa để mình hướng dẫn tất cả anh em đưa anh em vào nhóm luôn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Villarreal và Getafe thì anh em nào thấy hay để lại cho mình một lượt like và một lượt đăng ký thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau